Xin chào tất cả các bạn Các em ơi, hiện tại chị đang có mặt ở đây rồi Và chào mừng các bạn đến với phần phát trực tiếp buổi trưa ngày hôm nay của team học văn chị Hiên nhé rồi, xin chào các em. Bạn nào chúng mình vào học rồi thì có thể là giúp chị chia sẻ phần phát trực tiếp này và đừng quên gửi lời chào đến chị nha. Uhm, xin chào các bạn. Các bạn ơi, nội dung mà buổi trưa ngày hôm nay chị em mình trao đổi với nhau đó chính là về nghị luận xã hội. Một nội dung, một phần kiến thức mà đối với tất cả các bạn nhỏ đều cần phải quan tâm, đúng không nào? Vậy nên rằng là cả 2K8 này hay là 2K9 này, đó hay là các em nhỏ thì chúng mình vẫn đều có thể theo dõi phần phát trực tiếp này nha. Rồi, xin chào các em, xin chào Phương Thanh Rồi, xin chào Trần Thư, xin chào các bạn Chị đã thấy các bạn dần vào học rồi này Ừm uhm. Các bạn ơi, hôm nay thì chúng mình sẽ học về nghị luận xã hội nhá, đồng ý không? Với những phần phát trực tiếp gần đây thì hầu như là chị tập trung về phần nghị luận văn học. Thế thì hôm nay mình đổi gió một chút xíu đi, đồng ý không nào? Mình sẽ đến với phần nghị luận xã hội nhá. Ok không? Ừ, và cụ thể thì về phần nghị luận xã hội Chị thấy là bên cạnh những cái mảng nội dung nhỏ ở trong bài Ví dụ như cách viết mở bài này Rồi là cách giải thích Rồi là cách đưa dẫn chứng ý Thì có một điều các bạn cần phải nắm chắc Ngay từ khi chúng ta mới học về nghị luận xã hội Đó chính là cấu trúc bài làm Đồng ý không nào? Đó chính là cấu trúc bài làm. Thế thì buổi trưa ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng với nhau ôn tập về cấu trúc bài làm nghị luận xã hội nhé. Uhm, nhưng mà trước tiên thì các bạn cho chị hỏi là các em đang quan tâm đến dạng viết đoạn văn hay là bài văn nghị luận xã hội đấy Có thể đưa ra ý kiến giúp chị được không nào Thì chị sẽ hướng dẫn cho các bạn nha Đó, các bạn đang quan tâm đến dạng viết đoạn văn nghị luận xã hội hay là bài văn nghị luận xã hội nhỉ Ừm, Riêng về nghị luận xã hội nhá Thì dẫu có thay đổi chương trình Hay là dẫu có thay đổi những cái nội dung trong đề thi của chúng ta Thì chắc chắn vẫn sẽ phải có nghị luận xã hội Thế nên rằng là về nghị luận xã hội Các bạn không được bỏ qua đâu nhá Ừ, đồng ý chưa À, đoạn văn, rồi Chị thấy có các bạn đưa ra ý kiến đoạn văn này Rồi tất cả các em đưa ra ý kiến giúp chị được không? Các em đang quan tâm đến dạng đề viết đoạn văn hay là viết bài văn nghị luận xã hội đây nhở? À, đoạn à, dạng đoạn đúng không? Ừ, dạng đoạn văn khoảng 200 chữ đúng không nào? Rồi, đồng ý, đồng ý. Thế thì chị sẽ hướng dẫn chúng mình về cấu trúc viết một đoạn văn nghị luận xã hội 200 chữ thì chúng mình sẽ viết như thế nào nhá. Đồng ý không? Đây, về một đoạn văn nghị luận xã hội 200 chữ Các bạn có thể theo dõi ở đây À, cũng có bạn quan tâm cả bài văn luôn Rồi, nếu như mà chúng mình đã sở hữu cuốn sổ tay chinh phục nghị luận xã hội Mà chị đang sử dụng ở đây rồi ý, Thì chúng mình sẽ có cả phương pháp viết đoạn văn và bài văn luôn Thế thì à, buổi trưa ngày hôm nay Chị xin phép là sẽ hướng dẫn các bạn về đoạn văn trước nhá Đồng ý không? Bởi vì là về dạng đoạn văn ý Thì cả các anh chị mà chúng mình thi uh, chúng mình thi đại học, thi trung học phổ thông quốc gia Đồng ý không? Rồi là trong đề thi của rất nhiều những tỉnh thành trong đề thi vào 10 là thi dạng đoạn văn đó, rất ít là các ờ, rất ít là có dạng bài văn thôi, còn hầu như là đoạn văn hết, đúng không? Thế thì bây giờ với phần phương pháp ở trong cuốn sổ tay này thì chúng mình sẽ học và chú ý như thế nào đây? Trước tiên nhá, trước tiên là các bạn phải hiểu cho chị như thế này đoạn văn nghị luận xã hội là chúng mình sẽ đi bàn luận về một cái khía cạnh của vấn đề chứ không phải là bàn luận về toàn bộ vấn đề ấy nên chúng mình không được tham nhá chúng mình không được nghĩ là đoạn văn là một bài văn thu nhỏ là phải có đầy đủ tất cả các luận điểm của một bài văn nhớ chưa đấy ví dụ như là ở ờ, đoạn văn người ta yêu cầu chúng ta bàn luận về ý nghĩa của sự tử tế chẳng hạn thì chúng mình tập trung vào ý nghĩa Đồng ý chưa? Đấy, còn những khía cạnh như là biểu hiện này hay là những cái khía cạnh phê phán đó thì chúng mình sẽ chỉ cần nhắc đến với một câu thôi cũng là ổn rồi chứ chúng mình không cần là phải ôm đồm tất cả những cái nội dung của một bài văn để mà cố nhồi nhét vào một đoạn văn làm sao mà đủ được đúng không đấy đấy là điều đầu tiên vậy thì với cái yêu cầu và đặc điểm như vậy chúng mình sẽ viết một đoạn văn nghị luận xã hội như thế nào để đảm bảo là đầy đủ là chặt chẽ đồng ý không và đặc biệt là còn có thể tạo được điểm nhấn trong đoạn văn nữa cứ bảo 200 chữ là chỉ viết để đủ thôi là đã khó, đúng không? Nhưng không những viết đủ mà chúng mình vẫn muốn vẫn muốn là còn viết hay nữa mà, đúng chưa? Thế thì trước tiên nhá, để đoạn văn ấy đúng và đủ thì các bạn tập trung vào cho chị về cấu trúc của một đoạn văn này. Chị ờ, chia đoạn văn của chúng mình ra thành 3 phần nha. Đầu tiên là mở đoạn, thứ hai là thân đoạn và thứ ba là kết đoạn. Đồng ý chưa nào? Rồi, đầu tiên với phần mở đoạn ý, thì yêu cầu đặt ra là chúng mình phải nêu được vấn đề trong vòng từ 1 đến 2 câu. Đó, và chúng mình sẽ đi trả lời cho câu hỏi là vấn đề mà mình sẽ trình bày trong cái đoạn văn này là gì? Đấy, đồng ý không? Nha, đó, đấy là phần đầu tiên Rồi, tiếp tục ạ, à, phần thân đoạn thì chúng mình sẽ có những cái luận điểm chính Đó là giải thích này, phân tích, bàn luận chứng minh lật ngược vấn đề nếu như cần thiết nhá nếu như còn dung lượng nếu như cần thiết và phần liên hệ bản thân Đấy, đấy là phần thân đoạn nha Và cuối cùng phần kết đoạn là chúng mình đưa ra bài học và thông điệp dưới dạng 1 đến 2 câu văn ngắn gọn và xúc tích. Đó, chị đang hướng dẫn các bạn cấu trúc của một đoạn văn nghị luận xã hội và sau đây thì chị sẽ hướng dẫn các em về phương pháp viết với những nội dung ở trong cuốn sách Sổ tay chinh phục nghị luận xã hội nhé. Bạn nào mà chưa nắm được thông tin về cuốn sách này thì phải nhắn tin về cho chị ngay. Bởi vì rằng đây là cuốn sách mà rất rất rất nhiều các bạn nhỏ đã sở hữu để học tốt về nghị luận xã hội rồi. Mà đã thế, đây là cuốn sách mà mà các chị vẫn gọi là cuốn sách mà các em mua về sử dụng được lâu nhất. Bởi vì các em dùng từ cấp 2 đến cấp 3 luôn. Đồng ý không ạ? Bởi vì cuốn sách tập trung về phần phương pháp nên là các bạn nhỏ cấp 2 hay các bạn nhỏ cấp 3 cứ học về nghị luận xã hội là chúng mình đều dùng được nha nhắn tin về cho chị để nhận thông tin về cuốn sổ tay này ngay nhá đấy thế thì bây giờ này chúng mình hình dung ra về cấu trúc của đoạn văn rồi đúng không ta quan tâm nhiều nhất là đến phần thân đoạn Đúng chưa? Thế nhưng mà mở đoạn và kết đoạn lại là phần mà chúng mình có thể đầu tư để giúp cho đoạn văn của mình ấn tượng ngay từ những câu văn đầu tiên và động lại những cái ấn tượng tốt đẹp trong những câu văn cuối cùng đấy. Thế thì bây giờ với ba phần này chị sẽ hướng dẫn các em viết như sau nhá. Đây, các bạn có thể dựa vào cuốn sổ tay này để có được định hướng khi chúng mình viết nghị luận xã hội. Đồng ý với chị không nhở? Đồng ý với chị không? Đây, đầu tiên nhá, chúng mình sẽ tìm hiểu về cách viết từng phần một ở trong một đoạn văn. Đầu tiên là phần mở đoạn. Thì chị hướng dẫn các bạn về phương pháp viết này, về những cái cách viết mở đoạn mà chúng mình có thể coi đây giống như là những cái công thức ấy để chúng ta chỉ cần áp dụng vào những cái vấn đề nghị luận thay thế những từ khóa là chúng ta có được một cái mở đoạn rồi hiểu ý chị không nhưng mà nhớ nhá là đây là những cái hướng gợi ý chúng mình không được là sử dụng nó một cách máy móc quá đâu và đặc biệt là chúng mình từ đây chúng mình hiểu được là ta dẫn dắt như thế nào ta nêu vấn đề ra sao thì các bạn có thể tự xây dựng được cách viết cho riêng mình nữa đấy Ví dụ nhá, chị lấy ví dụ này Phần mở đoạn thì yêu cầu đặt ra là chúng ta sẽ cần phải dẫn dắt và nêu được vấn đề nghị luận Đồng ý không? Vấn đề nghị luận này chúng mình lấy ở đâu? Lấy từ đề bài nhá lấy từ đề bài đề bài yêu cầu chúng ta nêu suy nghĩ về cái gì thì đó chính là vấn đề nghị luận ví dụ như là đề bài yêu cầu chúng ta là bằng một đoạn văn khoảng 200 chữ em hãy nêu suy nghĩ về ý nghĩa của sự tử tế Đồng ý chưa? Ví dụ như vậy, thế thì vấn đề nghị luận chính là ý nghĩa của sự tử tế Chứ không phải là sự tử tế nói chung các bạn nhé Mà cụ thể nó là ý nghĩa của sự tử tế Đấy, thế thì ta cần phải dẫn dắt để rồi nêu ra được ý nghĩa của sự tử tế Đúng không? Thế thì nói về cách dẫn dắt, các bạn có thể dẫn dắt theo cách trực tiếp hoặc là theo cách gián tiếp các bạn hình hình dung ra không nào? Đồng ý chưa? Theo cách trực tiếp thì chúng mình ở ờ, uh, sẽ rất là hiệu quả nhưng mà không gây được nhiều những cái ấn tượng. Nghĩa là ta ngay lập tức đi vào nêu ra rằng là gì nhở Sự tử tế có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong cuộc sống. Đấy, đấy là cách chúng mình nêu ra một cách trực tiếp luôn Đồng ý chưa? Cách thứ hai là chúng mình đi theo cách gián tiếp Cách này thì sẽ phức tạp hơn một chút Tất nhiên rồi, đúng không? Nhưng nó sẽ nếu như mà các bạn viết được Thì nó sẽ tạo được ấn tượng với người đọc ngay từ những câu văn đầu tiên Thế thì ở đây chị có đưa ra một số những lưu ý dựa trên kinh nghiệm viết đoạn văn nghị luận xã hội Thứ nhất là các em chọn mở đoạn trực tiếp không lan man nhưng vẫn có những cách để chúng ta tạo ấn tượng bởi vì là phần mở đoạn là phần mà các bạn dễ rơi vào cái tình trạng là rất lan man rất dài dòng trong khi đoạn văn của chúng ta chỉ có 200 chữ thôi các em ạ Đấy, 200 chữ là khoảng độ à, khoảng độ 20 dòng Đấy, 15 đến 20 dòng Mà có nhiều bạn viết mở đoạn đến tận 5 đến 6 dòng mà vẫn chưa có cho mình được cái vấn đề nghị luận cơ Nên là lời khuyên của chị là các em nên mở đoạn theo cách trực tiếp Nhưng có những cách để chúng ta vẫn viết theo cách trực tiếp nhá Nhưng vẫn tạo được ấn tượng Đấy, và chúng ta chỉ dùng từ 1 đến 3 câu là tối đa để mở đoạn thôi Chứ không được quá nhiều nhá và phần đặt vấn đề thì phải dựa vào yêu cầu ở đề bài chứ không được là đọc đề bài một cách qua loa, chỉ nhìn thấy mỗi một từ khóa và ngay lập tức là chúng ta bê nó vào phần mở đoạn chúng ta phải xác định rõ cả cái khía cạnh mà đề bài hỏi nữa nha. Ví dụ như ý nghĩa của sự tử tế thì đề bài không hỏi chỉ dừng lại ở sự tử tế không mà đi sâu vào cái khía cạnh là ý nghĩa cơ. Đấy, cái đấy là cái mà các bạn cần phải phải để tâm nhá. Rồi, thế thì với những yêu cầu như vậy và với những cái lưu ý như thế, chị gợi ý ở đây cho các bạn khoảng độ 10 cách mở đoạn nha 10 cách mở đoạn để các bạn tha hồ sử dụng với các cái dạng đề khác nhau luôn Ví dụ như là gì? Ví dụ như là chúng ta có những cái cách mở đoạn mà đi từ những cái tâm sự, những cái trải nghiệm cá nhân Ví dụ như là gì? Tôi luôn tự hứa với chính mình sẽ không ngừng tiến về phía trước Mỗi bước đi ấy sẽ là cơ hội để tôi nhận thêm những bài học quý giá từ cuộc sống. Đồng ý chưa? Nhá. Và bài học về Đấy, cộng với cả vấn đề nghị luận đã giúp cho tôi hiểu thêm hoặc là đã giúp cho tôi có thêm những trải nghiệm đáng quý. Đấy, đồng ý không? Hoặc là gì? Ví dụ nhá, Tôi luôn tự hứa với chính mình sẽ không ngừng tiến về phía trước. Mỗi bước đi ấy sẽ là cơ hội để tôi nhận thêm những bài học quý giá từ cuộc sống. Và ý nghĩa của sự tử tế là một trong những bài học đáng giá như thế. Đồng ý chưa nào? Ví dụ như vậy nha. Hoặc là ở đây chúng ta có thể sử dụng hình ảnh để so sánh. Giống như những chú ong miệt mài đi tìm mật ngọt cho đời Bản thân tôi cũng đang bền bỉ Chắt chiêu những giọt mật cuộc sống và ý nghĩa của sự tử tế là một trong số những cái giá trị cốt lõi cũng là giọt mật mà tôi nhận được từ cuộc đời này. Đồng ý chưa? Ví dụ như thế, nghĩa là chúng mình sẽ áp dụng một cách linh hoạt làm sao cho phù hợp với vấn đề mà ta đang muốn nêu ra. Đó, và có đến 10 gợi ý cho chúng mình cơ Có đến 10 gợi ý cho chúng ta nữa cơ Rồi là thêm hệ thống 60 đoạn văn mẫu ở phía sau nữa Là chúng ta lại tham khảo được thêm 60 mở đoạn nữa Với các vấn đề trải dài ở tất cả các dạng Từ tư tưởng đạo lý này Đến hiện tượng đời sống này Rồi cả dạng đề bình luận về một hình ảnh này Đấy, một dạng đề nghị luận về một câu câu chuyện nữa này đó, rồi nhận định cũng có nữa Thế nên là các em có thể tham khảo ngay cuốn sổ tay này Để học tốt hơn về nghị luận xã hội nhé và chị nghĩ rằng ấy, chị tin rằng là nếu như chúng mình sở hữu thì đây sẽ là một người bạn đồng hành xuyên suốt cùng với chúng ta trong quá trình chinh phục môn văn ở rất nhiều các cấp học từ lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12 các em đều có thể sử dụng đấy. Đồng ý với chị không? Đó, thì đó là phần mở đoạn nha Đó là phần mở đoạn Tóm lại thì mở đoạn chúng ta cần làm gì? Cần dẫn dắt và nêu được đúng vấn đề nghị luận Cố gắng dẫn dắt làm sao vừa ngắn gọn, xúc tích nhưng cũng vừa ấn tượng Đó, đấy là cái lời khuyên của chị về phần mở đoạn nhá Tiếp tục này, mở đoạn xong thì chúng mình sẽ có phần thân đoạn đây, phần thân đoạn thì chúng ta ở đây trong cuốn sách này có trình bày cho các bạn cách chúng mình triển khai phần thân đoạn dưới hệ thống những câu hỏi nha Dưới hệ thống những câu hỏi và giống như là một cái sơ đồ xương cá ấy Để các bạn biết được đâu là ý chính này, đâu là ý phụ này Đồng ý chưa? Đâu là những luận điểm quan trọng nhất này Đó mà áp dụng được cho tất cả các đề bài luôn Chị lấy ví dụ, ờ, đoạn văn nghị luận xã hội của chúng ta sau khi mở đoạn xong thì chúng ta sẽ có một phần nhỏ gọi là phần giải thích và khẳng định vấn đề. Với những vấn đề đã tường minh rồi thì chúng mình không cần phải giải thích bóc tách từ khóa ấy ra nữa mà chúng ta chỉ cần khẳng định nó thôi. Còn với những đề mà về nhận định chẳng hạn, đấy hoặc là những cái vấn đề phức tạp thì chúng mình cần phải giải thích bằng việc là chúng mình trả lời cho câu hỏi vấn đề này được hiểu là gì Đồng ý chưa? Nhá, được hiểu là gì? Và nhớ, và nhớ này, phần giải thích này là các em giải thích theo cách hiểu của bản thân em Chứ đừng đặt nặng là chúng mình phải giải thích như trong từ điển nhá Đừng đặt nặng là chúng mình phải giải thích những cái từ khóa ấy làm sao cho nó nghe thật là khoa học và Đấy, thật là logic và Kiểu như là định nghĩa của những cái uh, những cái thuật ngữ ấy đó càng làm như thế thì chúng mình lại càng bị nặng nề càng khó khăn và đôi khi còn không giải thích được ra vấn đề nữa cơ Đúng không? Thế thì để giúp cho các bạn phần giải thích này thật là nhẹ nhàng Đó, thì các bạn giúp chị mở ngay sang phần cuối của sách này nhá Đây, các bạn mở ngay sang phần cuối của cuốn sách này Chúng ta đã có sẵn cái bộ từ điển rồi các bạn ạ Chúng mình đã có sẵn bộ từ điển về những vấn đề nghị luận xã hội đó, đồng ý chưa? Nên là cần gì là cuốn sách này có ngay hết Ví dụ, đây, với phần giải thích em đọc ngay cho chị cái phần uh, từ điển tổng hợp những vấn đề nghị luận xã hội phổ biến. Trong bảng này thì chúng mình sẽ có những chủ đề nghị luận xã hội được sắp xếp theo bảng chữ cái để các bạn dễ tìm kiếm giống như trong từ điển ấy. Đó. Và mỗi vấn đề thì sẽ có phần khái niệm được giải thích một cách đơn giản và dễ hiểu nhất. Đó, đồng ý chưa nào? Một cách đơn giản và dễ hiểu nhất Và đi kèm với đó là những cái nhận định liên quan đến vấn đề Để các bạn có thêm cái vốn nhận định cho mình Có thêm những cái gợi ý để diễn đạt cho vấn đề ấy Ví dụ ở đây là biết ơn thì chúng mình có phần khái niệm biết ơn là hiểu và nhớ công ơn của người khác đối với mình. Và ta có hai ba nhận định để chúng mình có thể tham khảo thêm. Hãy biết ơn những người làm chúng ta hạnh phúc Vì đó là những người làm vườn đầy duyên dáng Khiến tâm hồn chúng ta nở hoa Hoặc là đừng bao giờ quá bận rộn để quên lời À để quên nói lời làm ơn hay cảm ơn Hoặc là gì? Cảm ơn có thể khiến chúng ta trưởng thành Báo ân có thể giúp chúng ta thành tựu Đó Đồng ý không nào? Và rất nhiều những vấn đề ở đây cùng chị xem là có khoảng độ bao nhiêu vấn đề nhá Có bao nhiêu vấn đề đã được trình bày ở đây ạ à? Đó, các em có thắc mắc về vấn đề nào không? Có thể nêu ở đây chị tìm luôn cho các bạn đây này nha Chị tìm luôn cho các bạn Đây chúng mình sẽ có khoảng độ là À, chúng mình sẽ có khoảng 50 vấn đề thì phải Đây, 50 vấn đề các bạn ạ nhá. Có khoảng 50 vấn đề nghị luận xã hội đã được giải thích và đã được cung cấp những cái nhận định liên quan ở trong cái bảng từ điển này. Thế là phần giải thích chẳng còn khó khăn gì nữa Đúng không các bạn? Có bạn nào đang khó khăn với vấn đề nào không? Có thể nêu ra để chị tìm xem là uh, cái cái bộ từ điển này giúp ích được gì cho chúng mình Đồng ý không? Ví dụ như là uh, các bạn đang quan tâm đến vấn đề về tình yêu nước đúng không? Lòng yêu nước là tình yêu đối với quê hương, đất nước, nỗ lực cố gắng không ngừng để dựng xây và phát triển đất nước ngày càng giàu mạnh hơn. Đó, tạo hóa dường như buộc chân mỗi người chúng ta vào quê hương mình bằng những sợi dây vô hình. Và có lẽ sợi dây ấy chính là tình yêu nước Hoặc là gì ạ? Lòng ái quốc là nguồn hy sinh Chính bởi lẽ ấy là mà không cần phải có một sự biết ơn nào khi ta làm tròn nhiệm vụ cả Đồng ý không? À vô cảm, đây, vô cảm đây nhá. Vô cảm là sự thờ ơ, vô tâm, lạnh nhạt, ích kỷ, nhỏ nhen, không quan tâm đến những sự vật, những sự việc xung quanh mình. Các em nhớ nhá, sự vô cảm của con người dù để à, à đủ để khiến cho mọi bức tường nhảy dựng khỏi bệ và à đủ để cho mọi bức tượng nhảy dựng khỏi bệ và thúc nhanh sự hồi sinh của người chết. Rồi gì nữa, chúng ta có thể đã chữa trị được hầu hết thói xấu xa, nhưng chúng ta vẫn chưa tìm ra liều thuốc cho thói xấu tệ nhất là sự vô cảm của con người. Đồng ý không? Nhá, đấy, các bạn đã có đầy đủ cái, cái phần từ điển này chưa? Trong sổ tay này là có hết nha Phần từ điển này các bạn xem trong phần mục lục này này Đây, phần từ điển chủ đề nghị luận xã hội thì chúng ta bắt đầu từ trang 180 giúp chị nhá Đó, đồng ý chưa nào? Đấy, thế là như vậy à, Với phần giải thích trong đoạn văn là chúng mình đã có ngay phần tài liệu rất quan trọng như vậy rồi Không cần là phải vắt óc suy nghĩ nhiều, đồng ý không? Mà ta có thể tham khảo ngay ở trong từ điển ấy Rồi chúng mình hiểu được, chúng mình đọc, tham khảo để hiểu được Sau đó diễn đạt lại bằng lời văn của mình là tốt nhất nha Đấy, chứ không phải là chúng mình học thuộc lòng xong rồi bê nguyên si Bởi vì giải thích, mỗi người có một cách giải thích khác nhau Miễn sao là tường minh, rõ ràng và nó đúng đắn là được tục nên các bạn không được à, không không cần đặt nặng quá về cái vấn đề giải thích nha đấy đấy là điều đầu tiên rồi tiếp tục tiếp tục sau khi giải thích xong thì chúng mình sẽ có phần phân tích bàn luận là việc chúng mình sẽ chia cái vấn đề ấy ra chia tách ra thành nhiều những cái khía cạnh nhỏ hơn nữa và ta đi bàn luận về từng cái khía cạnh ấy Ví dụ, ví dụ như là đề bài yêu cầu chúng ta bàn luận về ý nghĩa vai trò của một vấn đề nào đó thì ta sẽ đi trả lời cho câu hỏi là nếu như có cái vấn đề ấy, có cái phẩm chất ấy thì con người sẽ trở nên như thế nào? Nếu như thiếu đi phẩm chất đó thì xã hội này, xã, cuộc sống này của con người sẽ trở nên ra sao? Ví dụ như là bàn về ý nghĩa vai trò của sự tử tế thì ta đi trả lời cho câu hỏi là à có sự tử tế trong cuộc sống thì con người trở nên như thế nào và ngược lại nếu như không có sự tử tế thì cuộc sống của con người sẽ trở nên ra sao đồng ý chưa nhờ có sự tử tế mà cuộc sống này đã có thể phát triển như thế nào đấy đã có tràn đầy tình yêu thương như thế nào thì đấy là những câu hỏi mà ta có thể đặt ra để phần bàn luận này được chặt chẽ và logic nhất nhá hay là chúng mình bàn luận về biểu hiện đúng không Đấy, thì chúng mình đi trả lời cho câu hỏi là những người mang trong mình cái phẩm chất ấy, những người mang trong mình cái tư tưởng ấy là những người như thế nào. Ta có thể xem xét những cái biểu hiện trong suy nghĩ, trong hành động, thói quen hàng ngày của họ. Đồng ý không? Đấy, ví dụ như là những người tử tế thì họ luôn luôn lắng nghe này, sẵn sàng thấu hiểu với mọi người xung quanh để từ đó có những hành động giúp đỡ. Đồng ý không nào? Có những hành động giúp đỡ, động viên ờ, đối với những người gặp hoàn cảnh khó khăn, có sự sẻ chia, lắng nghe với mọi người xung quanh mình. Đấy là sự tử tế. Đồng ý không? Đấy chính là biểu hiện của sự tử tế. Đó, hiểu ý chị chưa nào? nhá thì đó chính là phần phân tích bàn luận phần này được coi là phần quan trọng nhất trong thân đoạn của chúng ta Bài văn, à, đoạn văn của chúng mình có thành công hay không là quyết định bởi cái phần phân tích và bàn luận này rất là lớn. Xem là các em có triển khai được nội dung của vấn đề hay không và bàn luận về nó một cách chặt chẽ và thấu đáo hay không. Và có một cái bí kíp mà chị có chia sẻ trong cuốn sổ tay này rồi đấy. Đó chính là đặt ra những câu hỏi và trả lời những câu hỏi. Phần này các em có thể mở tiếp sang phần bài văn Bởi vì trong bài văn cũng bao gồm những cái ý đó Thì trong phần bài văn chị có gợi ý những câu hỏi để các em có thể đặt ra Và đồng thời là những cái cấu trúc câu để các bạn trả lời cho những câu hỏi ấy Ví dụ với phần biểu hiện của vấn đề Em sẽ trả lời cho câu hỏi là Người có tư tưởng này là người như thế nào? Người không có tư tưởng này là người như thế nào? Hay là có hiện tượng nào trong đời sống xuất phát từ cái vấn đề này không? Và ta có thể diễn đạt như thế này Có ai đó đã từng nói Khi quay ngược trái tim mình lên Thì trái tim sẽ có hình ngọn lửa Đó chính là ngọn lửa của Đấy, đồng ý không? Và ngọn lửa ấy trong mỗi người sẽ được biểu hiện ở những cái hành động, những suy nghĩ như thế nào? Ví dụ nha, có ai đó đã từng nói khi quay ngược trái tim mình lên thì trái tim sẽ có hình ngọn lửa. Đó chính là ngọn lửa của tình yêu thương và sự tử tế. Ngọn lửa ấy trong mỗi người sẽ được biểu hiện ở thái độ tích cực, luôn luôn sẵn sàng lắng nghe, sẵn sàng thấu hiểu với mọi người xung quanh. Từ đó thôi thúc họ để có những cái hành động tràn đầy cái tinh thần yêu thương này tràn đầy cái sự cảm thông này đồng ý không đó rồi là sẵn sàng giúp đỡ mọi người đó thì đấy chính là cách mà chị định hướng cho các bạn để chúng ta viết tốt hơn trong phần nghị luận xã hội phương pháp có này Cách viết đã có rồi, bây giờ chỉ là chúng mình luyện tập thôi Đồng ý không? Chúng mình đọc thêm nhiều và chúng mình luyện tập nhiều để trau dồi cách viết của mình Thế thì trong quá trình luyện tập, các bạn đừng quên là tham khảo hệ thống dẫn chứng mà chị đã triển khai ở đây nữa nhá Đây, hệ thống dẫn chứng nha phần thứ hai tổng hợp những dẫn chứng cập nhật nhất, mới mẻ nhất và có cả những từ khóa để các em dễ ghi nhớ nữa. Và được trình bày rất là xinh xắn luôn nha, đồng ý không? Dẫn chứng thì được trình bày theo chủ đề, nên là em đang quan tâm đến chủ đề nào thì có thể tìm kiếm cái phần dẫn chứng về chủ đề đó nhá. Có rất nhiều những sự lựa chọn ở đây cho các bạn để các bạn sẽ không còn cảm thấy bí về phần dẫn chứng nữa nha. Mà những dẫn chứng này thì cập nhật và sẽ giúp cho các em có thể tạo được điểm nhấn trong bài viết của mình ngay từ phần dẫn chứng đấy đó hiểu ý chị không nào hình dung ra là người ta sẽ gật gù khi mà chúng mình à, khi mà đọc bài viết của chúng ta bởi vì chúng ta sử dụng những dẫn chứng rất gần gũi thôi nhưng mới mẻ bởi vì là chưa nhiều người sử dụng Đấy, kiểu như vậy nhá Nên là đừng quên tham khảo phần dẫn chứng này đấy Và đặc biệt phần chiếm nhiều dung lượng nhất trong cuốn sách này Đó chính là phần viết mẫu Nên các bạn hãy đọc cho chị cái phần viết mẫu này Với hệ thống là 60 đoạn văn mẫu và 20 bài văn mẫu Để chúng ta trau dồi về cách diễn đạt nhá Bởi vì trong mỗi đoạn văn và bài văn này Thì thứ nhất là được triển khai theo đúng cấu trúc của đoạn văn và bài văn Thứ hai là luôn sử dụng những cái dẫn chứng với cách diễn đạt mới mẻ hấp dẫn và thứ ba tất nhiên rồi đó là hệ thống những cái lập luận đầy đủ chặt chẽ để các bạn tham khảo thêm về cách viết nữa đồng ý không đó nên là có thể nói đây là cuốn sổ tay chinh phục nghị luận xã hội toàn năng với tất cả những cái kiến thức và phương pháp cần thiết để các bạn viết tốt về phần nghị luận xã hội đấy nếu như mà chưa sở hữu cuốn sách này thì nhắn tin về cho chị ngay để nhận thông tin nhá. Đồng ý không? Bởi vì là các em sẽ nhận được rất nhiều những cái lợi ích khi mà chúng mình sở hữu cuốn sách chúng ta dùng được trong nhiều năm học này phục vụ được cho nhiều kỳ thi này và đặc biệt là cung cấp thêm cho chúng ta cái vốn sống và vốn hiểu biết phong phú nữa bởi vì mỗi dẫn chứng là một câu chuyện về những cái cuộc đời khác nhau trong cuộc sống này ta sẽ được truyền thêm cảm hứng để chúng mình sống tích cực hơn nữa đấy Đồng ý không? Nha. Đó, vậy nên rằng là trong buổi trưa ngày hôm nay chị hướng dẫn chúng mình về cách viết nghị luận xã hội cũng chưa thể nào được sâu sắc đâu, cũng chưa thể nào được quá chi tiết đâu. Nhưng mà chị tin là các bạn đã có những cái hình dung về phần nghị luận xã hội và đặc biệt là hiểu hơn về cấu trúc của cuốn sách này rồi đấy. Đồng ý không nào? Nên là nếu như các bạn muốn thì chị sẽ chia sẻ thêm những nội dung liên quan đến nghị luận xã hội trong những phần phát trực tiếp sau nữa nhé. Và hãy đồng hành cùng với tiêu học văn chị Hiên này, đặc biệt là hãy cải thiện ngay về cách viết nghị luận xã hội của mình bằng cách là sở hữu cuốn sách này nha. Nhắn tin về cho chị để nhận bản đọc thử, chị sẽ gửi cho các bạn bản đọc thử xem là có phù hợp với nhu cầu của chúng mình không. Sau đó thì sẽ giải đáp những cái thắc mắc của các em liên quan đến cuốn sách này nhé. Đồng ý không nào? Rồi, còn phần phát trực tiếp buổi trưa ngày hôm nay của chị sẽ dừng lại tại đây. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã lắng nghe và quan tâm và rất là chăm chỉ trong việc học văn của chúng mình. Chúng mình hãy tiếp tục giữ vững tinh thần ấy nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những phần phát trực tiếp sau. Bye bye!